Ok, hello mọi người, đây là Lily. Hôm nay Lily sẽ chỉ cho mình coi là uh, cắt trim cần sa như thế nào nha. Alright. So, uh, hi Lily. Hello, how are you today? Good, good. So, uh, what is this here you have? We have berry white here. This is um, dried and cured and bucked off the stem. and ready for trimming. Wow, pretty. Đây là mấy cái cái cần sa sau khi mà đã uh, cắt xong rồi phơi khô như là cái video kỳ trước mình đưa đó mọi người. Đó, nó ra như vậy đó, nhưng mà còn cái lá là hôm nay là mình sẽ cắt những cái này. Alright. So, in order to trim this, what do we have to prepare? Well, you need your scissors, and I use alcohol. Scissor. So what's different between of this scissor and... So this one has springs. It's going to make you use your hands differently mm-hmm. compared mm -hmm. to a scissor where you have to force it open and force it shut. Mm -hmm. I like to mix it up so I don't have um, my muscles working constantly because you're doing this for so long mm -hmm. in the same motion. So I always like to give myself multiple scissors so they can soak too and clean so that doesn't stop me from keeping my speed up. So, and what is that you pouring in? I'm pouring in alcohol so it takes off the hash and keeps the scissors clean. My favorite scissors are these. They're light. They have a curve to them. Oh, yeah. I see that yeah. Dạ. đó thì kéo thì cũng như kéo bình thường thôi mọi người nhưng mà uh, cái này thì nó có cái lò xo ở đây đó Vậy cầm nó không có đau tay nè chưa gì thấy dễ dễ rồi đấy nha alright so I end up um, so I don't get overwhelmed I only take a little bit out of the main bag and I don't pick smalls or larges or mediums. I just take a bunch and I put it in there. Okay, so cái cái tray này á là nó được thiết kế để mà mình cắt luôn nên nó có hai cái bên hai cái tay bên này để mình để cái tay đó như vậy mình cắt đó rồi dưới là còn một lớp nữa chứ không phải là cái thao nào cũng được người ta thiết kế cái này là để cắt luôn đó nhưng mà thực sự nếu mà mình uh, cần quá thì cũng lấy cái thao làm thôi chứ đâu đâu cần gì đâu phải không Thank you Lily. Uh-huh. Bây giờ mình sẽ hỏi Lily coi là cái này thì uh, stream như thế nào. À, thấy uh, nãy giờ thấy làm thì thấy cũng dễ quá nhưng mà bây giờ mình phải hỏi rõ ràng coi là cái này là cắt ở đâu, cắt như thế nào ha. Alright. Let's show everyone. So you take a nug and you want to take off the water leaf at the bottom of the nug first. This is considered a water leaf and this is considered a water leaf. see, first take that off. It allows to open up the nug, see the nug better. And then you start taking off all the outer leaves that have less sugar on them. A lot of people think that uh, the outer leaf can give you a headache. So rid of that. Show the nug in all its glory. Make sure the bottom's flat. Those feet. up and roll. ok bây giờ tới lượt mình học nghề bây giờ mình sẽ cắt thử cái này coi coi ờ, đúng không nhỉ? nãy giờ học xong rồi giờ coi coi cắt đúng không so này nó nhỏ như vậy là cắt chừng nào mới xong đây thì ờ, đơn cũng đơn giản thôi cắt thì cắt mấy cái ờ, lá lớn này nè đó xong rồi mấy cái lá khô thì tự động nó gãy ra hết mà mấy cái nào mà mấy cái lông mà nhí nhí nhí nhí là đừng có cắt nó nha cắt nó là nó nó mất hết cái uh, giống như là mấy cái uh, cái chất của nó hết á kêu là đường sugar nhiều quá thấy view quá chừng rồi bắt đầu mới ráng năn nỉ nói uh, bạn này tới để quay cho mình đó chứ uh, không thôi cũng khó lắm người ta chịu bỏ thời gian ra mấy tiếng đồng hồ ngồi chỉ cho mình cắt rồi này nọ để cho mọi người coi ưu ái lắm nha mọi người nhớ ủng hộ coi tiếp nha thôi nó không bằng đâu con